Mình thấy cả nhà ai cũng bị ngứa đầu Tóc rối bù thật khó chải Mình biết là đã không dùng đúng dầu gội Hãy dùng dầu gội gia đình Lifebuoy mới được kiểm nghiệm tại viện Pasteur Dầu gội Lifebuoy có chất diệt trùng trị ngứa và tinh chất từ sữa Chất diệt trùng, diệt sạch vi trùng gây ngứa và tinh chất sữa nuôi dưỡng tóc Thấy cả nhà ai cũng hết ngứa, tóc thật dễ chải Lại khỏe hơn và ống mượt hơn Mình rất vui dầu gội gia đình Lifebuoy mới Phương pháp vệ sinh chăm sóc tóc cho cả